À, xin chào các bạn à, Trong cái video này thì cô Can sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách đăng ký tài khoản uh, chat uh, à, GPT ha thì như các bạn đã biết thì um, trong cái con uh, chatbot uh, AI trí tuệ nhân tạo này thì hiện tại um, ở Việt Nam thì chưa uh, có thể là sử dụng uh, đăng nhập được thì um, để các bạn có một cái uh, tài khoản và có một cái con uh, ờ, chat GPT này để mà uh, nghiên cứu uh, và uh, thử nghiệm thì chúng ta cần phải đăng ký một tài khoản với những cái công việc uh, những cái bước sau đây thì trước hết á, một á, thì uh, chúng ta cần phải fetch IP US thì um, để các bạn uh, fetch cái IP US á, là cái màn ở nước ngoài không phải là cái màn của Việt Nam thì trong phần này thì các bạn cần phải sử dụng một cái VPN free hoặc là VPS ở nước ngoài À, hoặc là proxy thì trong phần này thì um, các bạn uh, có thể là tìm hiểu ở trên mạng là cái cách Fast IP US như thế nào hoặc là mình sử dụng cái uh, à, IP US như thế nào ha à, cách thứ hai thì chúng ta à, cái bước thứ hai á, thì chúng ta sẽ à, chọn một cái dịch vụ SMS để đăng ký để nhận cái à, code SMS nó gửi về để mình verify cái tài khoản à, chatbot thì cái này ờ, cũng khá là đơn giản thì các bạn cứ ở đây mình ờ, chia sẻ cho các bạn về hai cái uh, ờ, SMS Pro uh, net và SMS Activity uh, Activation uh, Service.com thì uh, hoặc là cũng có rất là nhiều cái cái dịch vụ nhận SMS miễn phí free ở trên mạng thì các bạn có thể là search Google ha thì hiện tại mình đang dùng cái SMS à, Activation, à, Service.com này thì à, để nhận một cái tin nhắn từ một cái số điện thoại thì um, mức còn đâu đó là một không phải không phải 16 đô thôi hoặc là không phải không phải mấy đô thôi rất là ít ha. thì sau khi các bạn chuẩn bị xong hai phần này thì mình sẽ tiến hành cái phần đăng ký uh, tài khoản ha thì để đăng ký tài khoản thì các bạn login vào cái OpenAI um, chat.openai.com ha các bạn click vào sign up ha và sau đó nhập mail và các bạn nhập vào cái bắt buộc ha <coughs> rồi các bạn nhập bắt buộc rồi xong chọn continue ha cho trong phần này thì um, sau khi xong cái bước này rồi á uh, để download nào chắc mình fetch AB cho nên nó, nó hơi chậm mà ừ, rồi combat lại thì uh, sau khi combat lại thì mình vào trong cái ờ, mail thì bằng verify email ha ở trong phần này thì uh, các bạn verify mở cái list lên nó lót ra ha ở trong này thì uh, chúng ta cần phải uh, điền lại thông tin là uh, tên first name và last name ha rồi mình gọi là tên là Alexa Linda rồi sau đó mình à, chọn continue sau khi chọn continue thì mình sẽ qua trên cái dịch vụ là SMS này mình sẽ chọn cái phần là nó nó, không có GB uh, à, chat GPT thì mình chọn nó on list thì để mình nhận một cái um, cái một cái uh, mình copy trước khi là mình copy cái số điện thoại này vào trong uh, cái này ha mình bỏ cái số số 1 đầu tiên đi rồi sau đó mình chọn là sign code ha từ ký số điện thoại này rồi à, sau đó là mình sẽ nhận một cái tin à, một đấy rồi ok mình nhận một cái cái cái mã sms ở đây rồi sau đó là mình nhập vào đây sau khi đó nhập vào thì à, mình sẽ chọn cái đầu tiên ha uh, build a product feature rồi sau khi click vào cái đầu tiên đấy thì mình sẽ log ra cái tài khoản uh, OpenAI ha à, trong phần OpenAI này thì mình sẽ uh, coi nào Ok trong phần này thì mình sẽ quay lại là mình sẽ chọn là chat uh, ờ, AI ha uh, chat.openai.com rồi sau đó mình login vào rồi mình continue ha rồi ok chọn continue rồi mình chọn next nha đơn rồi sau khi uh, xong hai bước này thì mình đã có một cái tài khoản uh, ChatGPT thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm ha rồi. Oh, tự nhiên uh, yes nữa ok sorry um, cái này mình thử hỏi là how much money uh, online ha uh, nó trả lời như thế nào ha mình mọi người ở ờ, năm nay đây ha 2023 rồi bây giờ nó chatbot nó sẽ ghi nó sẽ trả lời nè ha uhm, làm sao để mà kiếm tiền vào năm uh, online năm 2023 là freelancer e-commerce uh, app flash online tutorial digital product content creator